Rồi, không quay được mấy pha đâu Mở cánh đến tội chim ở đây toàn màu đỏ em ạ đấy nhìn thấy không thấy hơn chưa tiếc mới phát đầu nó về mở cánh mà thôi liên tục không, quay được nhá mồi thực chiến gió chìm đây bẫy sướng nhở con năm không căng đánh này định đánh đấy. bọn nó thấy màu đẹp nhỉ nó toàn đổ đổ lên trước Đây này đánh này mà ok nha anh em em ngồi thực chiến lại ghi bàn nhá clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn đây đó là cháu thứ năm rồi đây cho anh em xem cháu thứ năm rồi nhá số thứ năm em thứ năm này có vẻ hơi bướng anh em ạ đây. màu dựng đứng này đây có hót trong lưới lụp nha mình sẽ quay cho anh em xem Hot nào Đấy, hot trong lưới à, lưới lụp nha anh em. Này, sập mà vẫn hot nha. Màu rực. đấy vẫn hót trong lưới lưới sập nha anh em lấy chim xuống đây cho anh cái đấy lấy xuống đây cho anh cái con này vẫn hót trong lưới sập nha này anh em xem rất là ok em ơi Đức ơi được rồi, lấy xuống hộ anh cái Lấy xuống đến đây đâu mà Đánh lại mùi và hót trong lấy sập Này lấy xuống hộ anh cái xóa đi cho anh hết vẫn hót trong đấy sập đàng hoàng nha anh em nó vẫn còn hót mà con thứ năm vẫn còn hót trong ờ, lưới sập nha anh em đây tiếp tục clip đấy mình sẽ ghép vào nhá còn thứ năm này vẫn ờ, hot trong lưới sập nhá đây bốn con đây mẹ <laughs> thằng để nó cắm cổ xuống này à